Chào mừng ờ, quý các bạn đến với kênh video đến máy Cường Linh Thì hôm nay chúng tôi xin ờ, gửi đến ờ, quý các bạn Máy vắt tinh bột nghệ sắn dây Máy vắt ly tâm Vắt củ rau củ riềng Vắt đậu nành Đấy dùng cho quá trình làm tinh bột Thì máy này có công suất 1,5 kW Đây động cơ dây đồng toàn phát 1,5 kW đây động cơ dây đồng toàn phát à, 1.5 kW 2 HP à, tua trọng 1490 vòng trên một phút à, động cơ cân nặng là 17 kg đấy động cơ rất là nặng đây thì à, à, kết cấu của máy thì gồm có phần chân đế này chân đế của máy thì được làm từ la răng ô tô đây từ cái nồi của ô tô đấy rất là chắc chắn à, rất là đồng để ờ, lúc trong quá trình ờ, mình sử dụng ờ, vắt với khối lượng lớn thì máy nó sẽ không bị rung lắc không bị chồng chành khi sử dụng ở cái nó có ba chân đế ở cái chân đế còn có các lỗ như thế này để quý bạn có thể ghim trực tiếp máy xuống nền nhà nền đất thì động cơ động cơ tay đồng ở đây được giữa máy và động cơ được kết nối với nhau bằng cái dây cu loa như thế này dây cu loa đơn đây còn trong này là cái bánh đà bánh đà của máy máy thì sử dụng ờ, bi lớn sử dụng bi 3603 ờ, bi lớn nên ờ, dùng rất là bền để đảm bảo cho quá trình sử dụng cho bà con trong thời gian lâu dài nó không bị hỏng bi hay là hỏng trục còn đây là cái phần thân của máy này thì thân máy được làm bằng hoàn toàn bằng inox đây inox rất là cứng cũng như là đảm bảo sạch sẽ vệ sinh máy thì ờ, chúng tôi có sản xuất thêm loại bằng nhôm nữa bằng nhôm thì nó rẻ hơn còn đây ờ, là bằng inox tùy theo nhu cầu đặt hàng của quý vị và các bạn đây bằng inox hết từ lồng trong cho đến là cái vỏ bên ngoài cũng bằng inox hết đây là cái đầu ra của máy này cũng được làm bằng inox đây thì được à, hàn rất là đẹp ở đây hàn rất là kín đảm bảo ờ, cho nước không bị ờ, rò rỉ trong quá trình mình làm máy ờ, có tổng thể cân nặng khoảng 40 đến 50 cân đấy rất là nặng riêng cái động cơ nó là 17 cân đây còn đây là cái lồng của nó đây là cái lồng bên trong của nó cũng hoàn toàn bằng inox ở đây thì được bo tròn ở trên này đấy rất là cứng rất là bền đây quý bạn có thể nhìn thấy cái tông của nó quay rất là tông nó đứng một chỗ luôn đấy, không bị rung lắc gì chắc chắn đây ở ờ, trên ờ, thân ở trên cái lồng này thì được ờ, đục các lỗ rất là đều đây máy đục hoàn toàn rất là đều lúc nó quay vào tốc độ lớn thì cái nước có giữa tinh bột nó sẽ vắt kiệt ra hết nó rơi xuống đây và chảy theo ờ, cái ờ, đường ra của nó nó chảy ra bên ngoài Đấy, inox quý vị có thể nhìn thấy này inox inox một ly rất là dày dày một ly đây cái ờ, không dùng đấy rất là dày đấy rất là dày máy đây động cơ đây là cái quạt làm mát của máy sau đây tôi sẽ tiến hành à, cắm thử máy lên cho quý vị và các bạn cùng xem đấy máy quét rất là êm động cơ 1,5 kg động cơ rất là khỏe nhưng mà nó máy không bị rung lắc này rất là chắc chắn đây cho đế đây chỉ nghe tiếng kêu thôi tiếng tiếng quay của của, của cái, cái lồng của nó thôi à, ờ, một uh, cái lồng này thì ờ, một lần vắt được uh, từ 35 đến 40 lít đấy dung tích được 35 đến 40 lít và khi mua hàng ở máy vắt ly tâm rồi đến máy cường linh thì quý các bạn có còn được đặt thêm cái túi vắt như thế này để quý các bạn có thể vắt tinh bột với vắt đánh bột nghệ hoặc là sắn dây củ xong củ riềng vắt uh, dầu lạc vắt uh, hành tỏi hành tỏi phi đấy thì uh, sử dụng chúng ta chỉ cần bỏ cái này ra thôi đổ tinh bột vào đây đấy, sau đấy cái phần bã chúng ta sẽ đưa đem vứt ra ngoài thì uh, quý các bạn có nhu cầu mua máy vắt ly tôm tinh bột nghệ sắn dây củ rong củ riềng thì ờ, vui lòng liên hệ điện máy Cường Linh địa chỉ ở ờ, 923 Giải Phóng Hoàng Mai Hà Nội Ờ, ngoài cái ờ, máy này thì uh, các bạn nào có nhu cầu mua sử dụng dung tích cho lớn hơn 50 lít, 70 lít hay 100 lít thì bên chúng tôi cũng có làm theo nhu cầu của các bạn. Từ vỏ inox này đến là vỏ nhôm, rồi vỏ nhôm lồng inox đấy đầy đủ. Tùy theo nhu cầu của sử dụng của các bạn. ơi. Cảm ơn ờ, quý các bạn đã theo dõi video, bấm ờ, đăng ký kênh của Điện Máy Cường Linh để xem các video mới nhất của chúng tôi. Xin ờ, cảm ơn quý vị và các bạn.